Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao ai cũng sợ những bóng ma của nhà ông Trịnh Văn Quyết Ở biệt thự, đi xe siêu sang, sắm du thuyền Đấy là cuộc sống của những tỷ phú của hàng đầu thế giới Ông Trịnh Văn Quyết đã học cách sống xa hoa như trên Ông Quyết có hai chiếc xe Rolls Royce Chiếc Rolls Royce Ghost tức là chiếc con ma rát vàng Và chiếc Rolls Royce Phantom tức là chiếc bóng ma Lửa thiêng nổi tiếng Ngoài ra ông Quyết còn có chiếc du thuyền riêng hàng triệu đô. Đây là hình ảnh chiếc xe Rolls Royce đấu giá không ai mua. Cuộc sống xa hoa rồi cũng kết thúc, những tài sản này rồi cũng bị ngân hàng tịch thu và cho phát mãi để thu hồi vốn. Hai chiếc xe siêu sang đã nhiều lần đem ra bán đấu giá và bị hạ giá nhưng không ai mua. Trong khi đó những chiếc xe cũ như thế trong các đông xe cũ vẫn bán chạy bình thường người dân Việt Nam thường rất mê tín, những chiếc xe làm cho chủ bị tai nạn hay người chủ bị thân bại danh liệt thì rất khó có thể bán được. Thông thường, những chiếc xe cũ có quá khứ liên quan đến điều xấu thì các chủ cửa hàng hay giấu đi lịch sử của chiếc xe mới có thể bán nó cho người khác. Rất nhiều khách hàng mua xe cũ thà họ không mua chiếc xe chứ nhất quyết họ không xuống tiền cho một chiếc xe mà đã có lịch sử không được may mắn. Đấy là những chiếc xe không rõ lai lịch sử dụng thì người ta cũng khó mà bán. Còn đây là chiếc xe mà ai cũng đã rõ lai lịch của nó. Tuy ông Trịnh Văn Quyết vào tù là do ông làm ăn phi pháp chứ không phải là vì chiếc xe mang đến xui điều xui. Nhưng người mê tín họ vẫn tin rằng hai chiếc xe Rolls Royce là nguyên nhân gây ra cái rủi cho ông Trịnh Văn Quyết. Tại các cửa hàng bán xe cũ với những chiếc xe còn rất tốt, chưa hề va chạm nhưng có giá rẻ bất ngờ thì người mua liền nghi ngờ đó là chiếc xe không mang lại may mắn nên chủ mới bán. Đôi khi chiếc xe tốt chỉ vì chủ xe quá dư xe bán bớt nhưng người mua vẫn không dễ dàng tin như vậy. Đây là hình ảnh chiếc xe Rolls Royce lửa thiêng của ông Quyết cũng không ai mua. Ngoài hai chiếc xe Rolls Royce bán đấu giá không ai mua thì chiếc du thuyền của ông Quyết cũng gặp một số phận tương tự. Thông thường giới mua du thuyền có tiền hơn là giới chơi xe siêu sang. Tuy nhiên, dù tường lớp nào thì sự mơ tín của nó vẫn như vậy. Chiếc du thuyền vẫn cho bán đấu giá mà không ai đặt tiền mua nó cả. Do không có cá nhân tổ chức đăng ký đấu giá, chiếc du thuyền này sẽ tiếp tục được giao bán lần thứ hai với mức giá khởi điểm mới thấp hơn, cụ thể là 34,6 tỷ đồng. Các tổ chức cá nhân muốn tham gia đấu giá sẽ phải mua hồ sơ và nộp tiền đặt cọc khoảng 3,4 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 10% giá khởi điểm. Ông Trịnh Văn Quyết còn có nhiều xe khác nhưng không nổi tiếng bằng, trong đó có chiếc xe Mercedes Maybach S600 Pullman. Đây là chiếc xe cực hiếm, chiếc xe này được đưa về Việt Nam từ đầu tháng riêng năm 2019 và là mẫu xe Mercedes Maybach S600 Pullman thứ hai cập bến ở Việt Nam xe sở hữu ngoại thất màu đen sang trọng cùng những trang thiết bị thuộc hàng đẳng cấp nhất hiện nay. Để ra biển số lưu hành chiếc xe siêu sang này, Chủ tịch tập đoàn FEC phải chi ra không dưới 1 triệu USD, tức là tương đương hơn 25 tỷ đồng. Đây là hình ảnh du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết. Ngoài ra, ông Quyết cũng sở hữu xe siêu sang Maybach 62S, loại xe mà khi thương hiệu này chưa nhập vào làm một loại xe sang mang thương hiệu Mercedes. Chiếc xe của ông Trịnh Văn Quyết là phiên bản đặc biệt của dòng xe Maybach 62 nên ngoại thất xe cố số nan lưới tản nhiệt ít hơn bản tiêu chuẩn. Bên trong khoang lái phiên bản 62S còn có vách ngăn bằng kính ở hàng ghế trước và tạo ra sự riêng tư cho người dùng. Loại này có giá tương đương chiếc Rolls Royce Phantom. Ông Quyết có hai chiếc xe siêu sang đến từ Đức Tuy nhiên người ta không quy vận xui của ông Quyết là do hai chiếc xe này mà họ quy cho hai chiếc Rolls Royce. Và đó là một trong rất nhiều lý do khiến không ai muốn mua đấu giá hai chiếc Rolls Royce của ông Trịnh Văn Quyết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai dung chuyển, Sài Gòn chấn động, Lê Hoàng Quân thót tim. Hôm 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C03 đã bắt tạm giam hai ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái về tội nhận hối lộ. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, ông Thành giữ chức bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, ông Thái thì giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh này. Được biết, ông Trần Đình Thành là cánh tay phải của ông Lê Hoàng Quân khi ông Quân còn là bí thư tỉnh Đồng Nai. Khi rời chức ghế bí thư tỉnh Đồng Nai về làm phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân đã giới thiệu Trần Đình Thành thay cho mình và ông Thành đã ngồi ghế này hơn hai nhiệm kỳ. Việc bắt nguội ông Trần Đình Thành tại Đồng Nai là hồi chuông cảnh báo cho sự an toàn của ông Lê Hoàng Quân. Sai phạm của ông Trần Đình Thành trước năm 2016 giờ mới được xới lại và ông Trọng đã ra tay. Đây là hình ảnh thuộc hạ cũ của ông Lê Hoàng Quân ở Đồng Nai đã phải vào khám. Ông Lê Hoàng Quân cũng thôi chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 Sai phạm của ông Lê Hoàng Quân rất lớn, tuy nhiên đến nay ông Lê Hoàng Quân chưa bị bắt vì ông này nằm trong diện tam trụ ăn đất có quyền lực ngầm mạnh nhất nhì miền Nam hiện nay. Đã sở tới Lê Hoàng Quân đã động đến Lê Thanh Hải, vì thế ông Trọng vẫn chưa làm gì được ông này. Hàng loạt quan chức dưới quyền đã bị sổ khám, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đều phải ngồi tù vì ký thay ông Lê Hoàng Quân. Với vai trò là cấp trưởng, lẽ ra những sai phạm ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài phải ngồi tù, thì ông Lê Hồng Quân cũng phải gánh, nhưng ông lại bình an vô sự. Tuy Lê Hoàng Quân chưa bị sở gáy, nhưng vòng vây ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang bị siết dần. Ngay cả ông cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải còn bị siết thì ông Lê Hoàng Quân khó mà đứng ngoài, không có sự liên quan. Vào ngày 3 tháng 11, ông Nguyễn Phước Ngọc, cựu tổng giám đốc tổng công ty địa ốc Sài Gòn Resco đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước. Ông Ngọc và ông Nguyễn Hữu Tín, 66 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco đã bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước và gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Tài ra tòa bị déo tên Lê Hải Quân. Resco doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án xảy ra tại đây, bốn người khác là thành viên hội đồng, thành viên và kiểm soát viên cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Bốn bị can trên được cho là đã sai phạm trong chuyển nhượng hai mặt bằng tại đường Lý Thường Kiệt và đường Hồng Bàng, quận 11, gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng. Riêng ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài là thuộc hạ của ông Lê Thanh Hoàng Quân, phụ trách việc chỉ đạo các cơ sở ban ngành. Còn các sếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân của thành phố, là những thuộc hạ của ông Lê Hoàng Quân phụ trách mảng kinh tế. Những sai phạm của ông Nguyễn Phước Ngọc và ông Nguyễn Tiến Trung có liên quan đến người sếp của ông này là ông Lê Hoàng Quân. Đã có quá nhiều thuộc hạ phải vào tù, tuy nhiên đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì được Lê Hoàng Quân. Không biết ông Trọng bất lực hay ông muốn vờn trước khi bắt đối với ông cựu chủ tịch ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là ông Trọng muốn chơi trò Mèo vườn chuột với ông cựu chủ tịch Ủy ban nhân thành phố đã về hưu, bởi hiện nay ông Lê Hoàng Quân đã hết quyền lực. Đây là hình ảnh hai tổng giám đốc dưới thời ông Lê Hoàng Quân làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bị bắt giam. Không biết ông Trọng có định tóm Lê Hoàng Quân hay không, tuy nhiên với trò chơi bắt bớ thuộc hạ khắp nơi như thế này, thì ông Lê Hoàng Quân khó mà bình tĩnh cho được. Giờ đây các quan tham không còn được hạ cánh an toàn như trước. Dù sai phạm đã gần một thập kỷ thì ông Trọng vẫn cho bắt. Có người nói ông Trọng cứ chơi trò ú tim như thế, ông Lê Hoàng Quân khó mà sống bình yên cho được.